khi mà hàng tới thì cửa hàng chúng em sẽ gọi video trực tiếp cho các bác và hướng dẫn cho các bác cách sử dụng luôn các bác nhé để cho nó tiện lợi nhất um, vâng và hôm nay thì cửa hàng chúng em đến hẹn lại lên thì xin tiếp tục giới thiệu cho các, quý khách hàng là lô hôm nay là lô chữ C và ngày hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2023 thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một lô 10 cây máy cưa Nhật bãi nội địa hàng chuẩn đẹp 99% các bác nhá đó dòng này là toàn là phân khúc hàng chất lượng thôi các bạn các bác nhìn qua đây tất cả máy đều đẹp đúng không ạ đấy là cửa hàng chúng em vẫn như mọi khi thì chia theo từ từng hai hai hàng hàng bên trên là những sản phẩm nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác gia đình cắt tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh hoặc là cắt củi nấu rượu đồ linh tinh những sản phẩm máy cưa giá rẻ đấy hà là hàng bên trên các bác nhá đây còn hàng bên dưới này đây hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn máy móc phân khúc hàng uh, máy móc khỏe hơn công suất lớn hơn phân khúc rơi vào tầm khoảng từ 2 triệu năm đổ lên còn bên dưới này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu đến hơn 2 triệu một tí xíu thôi đấy và hôm nay sản phẩm chúng em là đánh dấu là lô là lô chữ C này từ C1 cho tới C10 từ C1 cho tới C10 các bác nhá các bác nào mà ưng ý con nào ấy ạ các bác không biết tên máy mà các bác muốn đặt hàng các bác không biết là các bác con này tên là gì này thì các bác chỉ cần đọc cho em cái mã là chữ C này thôi các bác nhá ví dụ là các bác uh, gọi điện cho cửa hàng chúng em các bác là chốt cho anh con C1 đấy thì cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn lựa con này thì cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho các bác cho đúng sản phẩm nhất các bác nhé để tránh các bác đỡ phải làm mất uh, khi các bác đặt thì nó lại bị sai tên máy không biết là máy nào máy nào thì các bác đọc cho em cái mã là cửa hàng chúng em nhé C1 C2 này C3 này và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai hết trên từng con rồi các bác nha đấy công khai hết rồi và giá nó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi các bác nhé Đấy, cửa hàng chúng em tặng cho các bác là một tip mở buji này, một chiếc rũa và một tô viết chỉnh và giá là đã công khai ở trên video luôn. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Đó, các bác ờ, ưng con nào các bác chốt hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video rồi các bác nhận hàng thanh toán thôi. Không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Hôm nay chúng em gồm có những sản phẩm sau đây. Một là máy cưa hút mana, hôm nay là về lại hàng hút các bác nha. Hút của dòng Thụy Điển 141 C1 giá 3 triệu 100 ngàn công suất 36cc À đâu, cũng là con này công suất của nó là 40,2cc chứ Cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá, Giá 3 triệu 100 ngàn Đó Hút mana à, Con thứ hai là một con máy cưa Estin 021 Con này là dòng của hàng Made in ờ, Germany này Hàng của Đức các bác nhá Máy móc vẫn là nguyên zin nguyên bản Tay nắm giật nguyên zin của nó hết này Con này thì tình trạng khá đẹp 3 triệu 800 ngàn Vâng và con này công suất của nó vẫn là 40cc nhá Con này cũng 40cc này Con này là 35cc Echo Kyrit uh, V3501 35cc theo máy là lam latin luôn các bác nhá Theo máy là lam latin Sợi xích của nó thì còn như mới chưa hề sử dụng luôn các bác nhá Đấy Cây làm nó cực kỳ đẹp Làm là lam latin luôn này C3 uh, C4 là một con máy cưa Sindaiwa 360 Con này thì uh, theo máy vẫn là lam latin lam là lam dài luôn các bác nhá lam mặt cắt là được 40 phân xích là xài xích mini thương hiệu Shidawa 36 cc nòng 40 ly à, và con uh, uh, C5 là một con máy cưa Echo Curit con này 3.500 công suất 35 cc máy móc cực kỳ chất lượng hàng đời mới luôn các bác nhá tại trên thị trường thì con này thì nó cực kỳ đắt khách luôn rất là nhiều các bác tin tưởng và lựa chọn có tích hợp chủ giật trợ lực Vâng và bây giờ là qua hàng phân khúc gia đình này à, ờ, C6 là một con máy cưa Maruyama MC30A công suất 30cc máy móc cực kỳ đẹp 1 triệu 950 các bác nhá Con này cân nặng khoảng tầm 4kg cả làm xích thôi Một con máy cưa Makita à, ờ, Chụp giật trợ lực máy móc hàng hệ tay dài 2 triệu 200 ngàn Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại à, Một con máy cưa Tananka 33cc Con này cắt gỗ cũng đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại 1 triệu 900 ngàn à, Và một con máy cưa tay cụt C9 Makita Rất là thương hiệu các bác nhá 33cc 2 triệu đồng các bác nhá Và cuối cùng là một con máy cưa tay cụt tiếp Một con máy cưa tay cụt Tananka Giá 1 triệu 800 ngàn C10 con này thì về các bác cắt tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh Cầm một tay sử dụng cực kỳ chất lượng luôn vâng, Và cửa hàng chúng em này đã quay nhanh qua và bây giờ xin phép cửa hàng chúng em đặt máy quay xuống để test nổ cho các bác nghe qua từng cây mỗi máy một các bác nhé dạ rồi cây máy đầu tiên trong lô cơ xích ngày hôm nay một con máy cơ C1 Husqvarna 141 các bác nhắc công suất của nó là 40,2 cc cân nặng đầu máy không là 4,6 kg các bác nhé đó cân bằng đầu máy không là 4,6 kg mà cả lam xích vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng gần kim gần 5 kg một con máy cưa công suất 40 cc khai thác tầm trung cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại phần đây là phần đổ xăng pha nhớt các bác nhé và phần mặt trước này là để nhớt để bôi trơn làm xích C1 giá 3 triệu 100 ngàn thương hiệu Humana lâu lâu thì cả chúng em thì mới có về hàng thôi đúng khá là lâu rồi thì cả chúng em không về thương hiệu này bởi vì nó rất là hiếm hàng luôn bây giờ thì cả chúng em thì có về lại được một cây duy nhất các bác nhé um, hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 xích con này sử dụng nó là xài xích chung 91 xích dùng chung với những máy cưa xích cưa điện các bác nhá đó, mà những máy cưa, cưa điện thì hiện tại trên thị trường thì dòng cưa điện thì đang phổ biến rất phổ biến trên thị trường rồi và xích của cưa điện thì cũng bán rất là nhiều là con máy này thì nó xài chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn xích của máy cưa điện luôn lam xích của máy cưa điện luôn nên là nó vừa luôn các bác nhá các bác mua rất là dễ dàng đấy xích trùng 91 uh, mặt tiền con này thì cũng khá là đẹp rồi hình thức con này thì không chê điểm gì nữa rồi máy liền liền lạch không có bể vỡ hay làm sao cả và khi các bác đặt hàng của bên em ấy, nếu mà các bác chưa biết cách sử dụng thì các bác kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em đó các bác kết bạn qua Zalo thì cửa hàng chúng em khi mà hàng tới nếu mà các bác nào mà chưa biết cách sử dụng của cây máy mà của mình mà các bác đặt ấy ạ thì bác gọi trực tiếp qua video thì cả chúng em sẽ có đội ngũ nhân viên và hỗ trợ cho các bác hướng dẫn các bác sử dụng trực tiếp cây máy của mình luôn để có thể sử dụng cách dễ dàng nhất các bác nhé. Thank Dạ vâng, qua con C2 một con máy cưa Estin s Gamani à, ờ, dòng thương hiệu 021C các bác nhá Nòng 40 ly công suất cũng 40 cc. Công suất của này thì khai thác tầm trung, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại. Tay nắm giật to bản này. Có núm bơm xăng đầy đủ các bác nhá Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Con này thì vẫn là sử dụng xích chung 91 luôn. Xích chung 91, xích dùng chung với những sản phẩm của máy cưa điện Lam con này mặt cắt là được gần 40 phân các bác nhá 38 phân mặt cắt ạ Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này Đấy, thương hiệu của hàng Đức Made in Germany các bác nhá Con này tình trạng khá là đẹp Máy móc sáng két xà beng Giá 3 triệu 800 ngàn cho các bác phần mặt tiền của nó đây Có tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác rồi các bác nhá Có tích hợp sẵn hàm rồng luôn Xích chung 91 Uh-huh. Dạ vâng Các bác ừ, thời gian gần đây rất nhiều các bác hay hỏi về thương hiệu Echo Curit này Thì hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc máy cưa Echo Curit V3501 Công suất của nó là 35cc các bác nhé Có tích hợp sẵn của nó là lam latinh luôn Đấy, tích hợp sẵn làm latin Làm xích vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhé Xích con này sử dụng của nó là xích mini Sợi xích thì khá là dày dặn và to bản luôn Đấy, cây lam của nó đây các nhìn qua đầu latin thì còn đẹp như tranh luôn và con này thì có tích hợp xả áp cho các bác nhé có tích hợp xả áp này để giúp cho giật máy nó nhẹ nhàng hơn 3 triệu 050 ngàn cho con máy cưa C3 này hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản 35cc thì con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ lại các bác nhé Dạ vâng và các bác nào mà đam mê thương hiệu Shinaiwa thì cả ngày hôm nay xin lên sóng cho các bác tiếp tục một con máy cưa Shinaiwa nòng đứng 36cc nòng 40 ly vòng tua cực kỳ khỏe các bác nhé Theo máy là một cây lam cực kỳ dài Lam mặt cắt của nó là được 40 phân Đầu là đầu Latin luôn các bác nhé Đầu Latin giá lại cực kỳ hữu nghị chỉ 2 triệu 700 ngàn vặn một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 thì cực kỳ chất lượng luôn rồi Đấy, xích là vẫn là xài xích mini nhỏ gọn thương hiệu Shidawa thì có lẽ là các bác ở dưới ngả miền Tây thì sử dụng nhiều về cắt cây dừa đồ linh tinh thì con này thì quá là thoải mái luôn cắt gỗ con này thì khoảng tầm 35 40 phân đủ lại thì con này thì chạy vô tư luôn các bác nhá Vâng và bây giờ thì cả chúng em giật test nổi cho các bác nghe qua tiếng máy này để cho các bác trải nghiệm thử vòng tua của con này xem là nó có khỏe như thế nào không ạ à? Đấy, phần đầu Latin của nó thì còn khá là đẹp đúng không ạ Đấy, đầu Latin lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhé Vâng và các bác nào mà đam mê phân khúc mà nhỏ nhỏ một tí xíu nữa thì hôm nay chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa tay dài Kia Chokyo Rit 3500 công suất 35cc nòng 38 ly các bác nhé con này thì có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực à, núm bơm xăng phụ đầy đủ và con này là thuộc hệ đời mới các bác nhá 2 triệu 500 ngàn Echo hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 và con này theo máy là lam latin luôn các bác nhá theo máy là một cây lam latin luôn xích là xài xích mini nhỏ con con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại có quay được đâu mấy à, con này thì uh, mặt cắt cây lam nó là 35 cm tí này nhá à, 35cm C5 của nó là giá 2 triệu 500 ngàn các bác nhá còn con này thì nó là thuộc dạng đời mới này tất cả linh kiện trên thị trường của nó hiện tại bán cũng đang rất là nhiều ờ, phần bộ e lọc gió bộ chế hòa khí của nó thì nó tích hợp sẵn ở bên trên này thì vệ sinh nó cũng cực kỳ dễ dàng đấy làm rất là tiện lợi luôn con này thì nhỏ nhẹ để cho các bác cầm đi cắt cành rẫy đồ linh tinh C6 C6 một con máy cưa Maruyama MC30A các bác nhé Máy con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ à. Máy khá là đẹp Con này quá vip luôn rồi Cả chúng em con này thì cả chúng em ráp sợi xích vào thì nó hơi trùng một tí xíu Các bác đợi em một tí xíu thì để chúng em tăng xích lên nhé lính nhà nó dọn máy thì nó ráp xích thì nó hơi bị trùng một tí xíu đó rồi lam xích của con này là vẫn là nguyên zin nguyên bản các bác nhá mặt cắt con này là được 30 phân thương hiệu nhỏ nhẹ để có cắt tỉa cành công suất 30cc giá 1 triệu 950 con máy thì đẹp như siêu tầm luôn các bác nha đấy các bác nhìn qua hàng chất lượng luôn cắt gỗ đường kính khoảng tầm con này thì khoảng 20 đến 25 phân đổ lại cắt gỗ các bác nhé lại lên sóng cho các bác tiếp một cây máy cưa hàng thương hiệu Makita ME333 các bác nhé một con máy cưa nhỏ nhẹ có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực cho các bác về các bác sử dụng giật rất là nhẹ nhàng công suất của con này là 33cc cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại con này là giá của chúng em đang bán với giá là 2 triệu 200 ngàn Làm con này mặt cắt là được 35 à quên ờ, 35 phân các bác nhá 35 phân mặt cắt xích là xài xích chung 91 xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nha à, mua bán cực cực dễ dàng luôn có núm mâm sang phụ đầy đủ cho các bác này thắng xích để sử dụng đầy đủ nguyên này con này tình trạng cũng khá là đẹp làm xích vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó Vâng và bây giờ cả chúng em qua con C8 một con máy cưa Tananka các bác nhá. Model của nó là 3352. Đó, tương công suất của nó là 33cc giá 1 triệu 900 ngàn Một con máy là cả chúng em bán rất là nhiều và bán cực kỳ chạy luôn Như vậy Tananka hầu như là video nào thì cũng có lên sóng máy của thương hiệu này các bác nhá Làm con này mặt cắt là được 35 phân Xích là xài xích mini có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác nhỏ nhẹ để cho có về sử dụng gia đình cắt tỉa cành đồ linh tinh khoảng tầm 25 phân đủ lại cho con này thì quá là thoải mái luôn các bác nhá giá vừa phải hữu nghị và con này thì thay thế linh kiện thay thế đến thay thế linh kiện sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng <clears throat> dạ vâng và cuối cùng thì cả chúng em lên sóng hai con mẫu máy cưa tay cụt để cho các bác nào mà có nhu cầu về sử dụng cắt tỉa cành hoặc là cắt dọn vườn đồ linh tinh thì các bác có thể tham khảo được các bác nhé con này thì hai mẫu máy cơ tay cụt này cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao này hoặc là hay leo thang hoặc là cắt tỉa cành những, những cây mà ở phần trên cao mà cần để cầm một tay ấy thì cả chúng em nay lên sóng cho các bác một con máy cưa Makita đó con này thì C9 giá 2 triệu đồng khá là đẹp tình trạng liền mạch không bể vỡ một cái gì các bác nhé lam mặt cắt là được 30 phân 30 phân xích là xài xích chung 91 nhỏ gọn để cho có về sử dụng uh, cắt tỉa cành và con này thì sợi xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện luôn các bác nhé khi các bác ờ, hết xích mua xích cũng rất là dễ dàng giá 2 triệu đồng thương hiệu Makita vâng con cưa máy cưa xích cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay đây một con máy cưa Tananka 33cc tiếp tay cụt để cho các về cắt tỉa cành linh tinh đó giá 1 triệu 800 ngàn máy móc cũng cực kỳ xuất sắc và cực kỳ đẹp luôn đây cho các bác nhìn qua phần bô của nó này các bác nhìn bô của nó nước sơn hầu như là chưa hề bị bong chóc gì nhá còn khá là đẹp xích vẫn là sử dụng xích chung 91 xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện làm mặt cắt con này là được 30 phân luôn các bác nhá mặt cắt 30 phân nhỏ nhẹ để cho có về cắt tỉa cành có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn tăng giảm lăng xích trực tiếp trên phần thân lam chúng em đã giật test nổ tổng cộng là gồm 10 con máy cơ xích và có giới thiệu chi tiết con nào cắt gỗ đường kính khoảng tầm bao nhiêu, làm xích của nó dài như thế nào. Thì cả chúng em thì đã giới thiệu chi tiết hết rồi các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý con nào thì vui lòng xem kỹ video giúp cả hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá. Và các bác nào mà chưa biết cách sử dụng của máy cưa xích ấy, thì các bác kết bạn qua Zalo cho cả hàng chúng em và các bác gọi điện khi hàng tới. Các bác gọi điện trực tiếp qua cửa hàng chúng em thì cả hàng chúng em sẽ uh, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng chi tiết và nhiệt tình cho các bác để cho các bác có thể sử dụng cây máy có thể hoàn chỉnh nhất các bác nhé. Và đặt hàng của bên em thì các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0354392929 uh, ờ, hoặc là kết bạn qua Zalo cho cả hàng chúng em. Zalo cửa hàng chúng em thì vẫn là sử dụng số điện thoại đấy luôn. Các bác ghi uh, số điện thoại là ra Zalo cửa hàng chúng em các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn